đánh một tiếng bài này này anh em có đủ tiền về tiêu giờ cuối lại cũng hết này Đấy, ba đẹp ba này anh em không cần phải đánh trắng lẻ nữa và anh em có đánh trực tiếp vào vị đánh nổ vị lành này nhé rất là ba đen này em nhé rất là nét lại này Đấy. rồi quân này anh em này lại này đấy, sốc đôi này anh em này rất thật sai một trăm phần trăm không sai cho tí nào túi trắng này cái này sẽ là túi trắng này đấy. tiếp này vẫn là túi trắng anh em nhé khẳng định anh em chỉ xác một trăm phần trăm cực kỳ dễ chơi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 hoàn thiện bộ sưu tập chính là áo đổi bài anh em nhé anh em nào chơi qua những cái dòng về cho bộ môn bài lá thì anh em có thể biết được thì những dòng sản phẩm hiện nay là những cái dòng phần sản phẩm phổ thông ví dụ như kính áp tròng nhìn xuyên bài hay là phí đổi bài những cái dòng sản phẩm đấy là anh em không phải lúc nào anh em cũng phải đưa được vào có thể là mang được vào sân chơi thì ví dụ như phí đổi bài anh em để dưới có thể là sân chơi của anh em không thực hiện được thế nhưng áo đổi bài anh em mặc trên người rồi Đấy, thì người ta sẽ không biết được anh em nhé anh em mặc bên người rồi khi em đổi bài thì cái độ an toàn của nó về ví dụ sân chơi của anh em thì nó là cao hơn sau khi đổi bài thì em để sử dụng những mẫu sản phẩm này để phù hợp hơn với sân chơi của anh em anh em nhé còn những anh em nào không đổi bài được các em có thể sử dụng là kính áp tròng nhìn xuyên lá bài anh em đeo trực tiếp vào mắt rồi người ta không thể nào biết được là anh em đang đeo kính áp tròng nhìn xuyên nó bài cả anh em nhé thì hôm nay ví dụ như anh em thích áo đổi bài tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em anh em nhé Đấy, về cái áo đổi bài này thì chúng tôi đã sử dụng về máy của nó anh em nhé là máy nhập khẩu nguyên chiếc về Đấy, chúng tôi áp dụng vào những cái mẫu áo của Việt Nam anh em nhé tôi gắn vào trong áo Việt Nam mẫu áo giống như anh em nhé những cái mẫu áo hàng ngày anh em hay mặc rồi còn về chất lượng về máy thì hoàn toàn anh em yên tâm bây giờ sẽ test luôn cho anh em để em cảm nhận được là cái tiếng máy của nó hoàn toàn là êm và thứ hai tốc độ giao bài cực nhanh anh em nhé đây, đây là một trong số những mẫu áo anh em nhé anh em có thể nhìn ở trên rất nhiều mẫu áo khác nhau anh em nhé đây tôi lấy ra cho anh em này rất nhiều mẫu áo khác nhau màu khác nhau anh em nhé đấy, khi anh em đến cửa hàng chúng tôi không bao giờ đặt thiếu hàng cho anh em cả anh em nhé hãy mùa hè anh em mặc áo cộc tay hãy mùa thu anh em mặc áo sơ mi mùa đông anh em mặc áo ấm anh em nhé áo khoác vừa rồi là đã cho anh em xem một vài những mẫu áo cơ bản anh em nhé đấy chỉ là một vài mẫu áo anh em nhé bên nhà chúng tôi hiện nay về kho áo thì không bao giờ là thiếu được đấy, hàng nghìn chiếc áo luôn luôn là cung cấp luôn cho anh em thì bây giờ sẽ test luôn cho anh em này đây là một mẫu áo cộc tay xung cộc tay anh em nhé ví dụ anh em thích làm cái máy đánh bài ở tay thì chúng tôi sẽ làm cho anh em anh em nhé anh em thích làm ở bộ phận nào ở chỗ nào thì anh em cứ yêu cầu chúng tôi sẽ làm cho anh em còn đối với dòng áo này thì cái bộ phận đổi bài nó sẽ ở bụng anh em nhé Đấy, ví dụ anh em nào thích ở tay làm cho anh em ở tay chúng tôi sẽ test luôn cho anh em để anh em cảm nhận được Đấy, cái độ không ồn của máy và thứ hai nữa là cái độ tốc độ của nó cực kỳ nhanh anh em nhé tốc độ ra bài cực nhanh này đây anh em nhé tốc độ ra bài thì không phải bàn cãi nữa rồi anh em cứ sử dụng áo này là hoàn toàn có thể chiến thắng cuộc chơi đấy. sân chơi của anh em phù hợp với sản phẩm nào anh em mua sản phẩm đấy anh em nhắc đấy, anh em không đổi bài được anh em sử dụng máy đánh bài thì nó sẽ báo trực tiếp về tai nghe cho anh em anh em nhé ví dụ máy đánh bài bài ai cao nhất nó sẽ có chế độ ví dụ chế độ bài ai cao nhất sẽ báo cho anh em từ người thấp nhất đến người cao nhất chế độ thứ hai là chế độ cho anh em là sẽ là cái người cao điểm nhất anh em bốc bài chế độ bốc bài anh em nhé anh em bốc bỏ đi bao nhiêu lá thì là bài của anh em sẽ là cao nhất đấy là hai cái chế độ khi em sử dụng máy đánh bài anh em nhé còn về tính áp trong nhìn sơ bài không cần phải bàn cãi nhiều nữa rồi anh em nhé chúng tôi đã làm rất nhiều clip để test cho anh em về tính áp trong nhìn xuyên lá bài rồi đấy, anh em cứ vào kênh chúng tôi để anh em tham khảo lại những clip đấy anh em nhé hôm nay đã test đến cho anh em một cái mẫu áo đổi bài thì anh em nào yêu thích áo đổi bài sân chơi của anh em phù hợp với áo đổi bài anh em có thể đến trực tiếp cơ sở của chúng tôi một là anh em đến mỹ đình ở miền bắc anh em nhé hai là qua bến xe miền đông sài gòn ba là cơ sở trong đà nẵng anh em đến bến xe đà nẵng anh em nhé anh em thích mẫu nào anh em liên hệ trực tiếp với tôi anh em nhé bây giờ tôi sẽ kết thúc video ở đây anh em nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình cảm ơn anh em đã xem clip